Vì sao nhiều người nói hiện tượng nhập đồng là lừa đảo? Một người ăn mặc sặc sỡ, lắc lư, nhảy múa trong tiếng trống nhạc linh đình để thực hiện nghi lễ nhập đồng. Họ tự nhận mình là các bậc thánh thần nhập xác, liên tục phán truyền, bói toán, diệt ma trừ tà, chữa bệnh, bàn phúc trước ánh mắt thanh kính của hàng trăm con nhang, đệ tử. Tham gia trong nghi thức này không chỉ có người dân bình thường – mà còn có cả những người nổi tiếng hay quan chức. Vậy việc nhập đồng này có thực hay không? Những gì được ông đồng bà cốt phán truyền có đáng tin hay chỉ là trò lừa bịp của các giang hồ thuật sĩ. An Nhiên mến chào quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ. Khi nhắc đến hiện tượng thần tiên nhập xác hay lên đồng, sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Có người tin và sẽ có người bảo đấy là mê tín. Vậy thực ra sinh mệnh nào đã nhập vào thân xác con người? Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về nguồn gốc của tục lên đồng nhé. Nguồn gốc tín ngưỡng dân gian lâu đời Trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt, tôn thờ nữ thần là việc khá phổ biến. Về sau này, những tín ngưỡng đó được gộp chung lại và được gọi là đạo mẫu. Khác với một số tôn giáo lớn như Phật giáo vốn bắt nguồn từ Phật Thích Ca Mâu Ni hay đạo giáo vốn bắt nguồn từ Lão Tử. Đạo mẫu bắt nguồn từ nhiều niềm tin tín ngưỡng vào các nữ thần khác nhau của các dân tộc và vùng miền khác nhau trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Nếu lần lại tín ngưỡng thờ nữ thần từ xa xưa, chúng ta cũng có thể thấy được việc thờ cúng này bắt nguồn từ những điều rất gần gũi với văn hóa truyền thống thể hiện sự tôn kính trời đất, kính ngưỡng thần linh. Ví như lúc đầu, người Việt thờ ba vị nữ thần là bà trời, bà đất, bà nước, có nguồn gốc liên quan với việc con người khẩn cầu sự thuận hòa của thời tiết, bội thu của mùa màng. Sau này thì gọi là thờ mẫu tam phủ, là một tín ngưỡng có mục đích tốt đẹp. Tuy nhiên, thuận theo thời gian trôi qua, đi kèm với sự xuống cấp đạo đức của con người. Đạo mẫu đã bị người đời sau tự ý trộn lẫn vào nhiều tục lệ và hình thức tế lễ khác nhau, đặc biệt là nghi thức lên đồng. Thực ra, nguồn gốc của nghi thức lên đồng hay nhảy đồng bắt nguồn từ vu giáo, vốn là một loại thuật phù thủy, xuất hiện từ khoảng 3.000 năm trước tại châu Á. Trong tiếng Hán chữ vu gồm chữ công, hàm ý là chú trọng kỹ thuật nhảy múa, hát hò và hai chữ nhân ám chỉ đến ông đồng, bà cốt, tượng trưng cho hai người đang nhảy múa hát hò, cầu khấn để lên đồng. Sự khác biệt lớn nhất giữa vu giáo và các tôn giáo khác đó là vu giáo chủ yếu là chú trọng kỹ thuật nhảy múa hát hò, tập trung mời gọi các sinh mệnh ở không gian khác hoặc yêu cầu các sinh mệnh đó trợ giúp bằng cách nhập hồn – vào thân xác các ông đồng bà cốt, mục đích là để trực tiếp phán truyền, chữa bệnh, ban phúc lộc cho những người chứng kiến những nghi thức này. Trong các kinh sách chính giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo đều đề cập đến hiện tượng nhập hồn này, nhưng đa phần là ở khía cạnh tiêu cực Chúng được nhắc đến là những câu chuyện về những quỷ hồn chưa được siêu thoát hay các sinh mệnh bất hảo ở các không gian khác, tìm cách để chiếm đoạt thân thể con người nhằm thực hiện các mục đích đen tối hoặc thỏa mãn một nhu cầu nào đó của chúng. Mặt khác, trong hầu hết kinh sách nguyên thủy của các chính giáo hoặc lời dạy của các thánh nhân để lại đều dạy con người phải coi trọng đạo đức hành thiện, tu dưỡng chính bản thân mình, chứ không hề khuyến khích việc thực hành nghi lễ, cúng bái hay cầu xin các thế lực bên ngoài một cách mù quáng. Ngày nay, với những truy cầu về vật chất và tinh thần thái quá, nhiều người đã không ngần ngại chi ra những khoản tiền và sắm lễ lớn để đến tìm những ông đồng bà cốt với danh xưng như vương mẫu nương nương hay cô này cậu nọ Họ tổ chức xem bói, giải hạn, nhưng họ chỉ giả vờ lên đồng. Vì thực sự không có bất kỳ sinh mệnh nào nhập xác mà đó chỉ là sự lừa đảo. Vậy thần Phật có tùy tiện nhập vào thân xác con người? Để giải đáp cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đọc lại một câu chuyện vào thời Đức Phật còn tại thế. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một cô gái vô cùng xinh đẹp được cha là một người bà La Môn mang đến mong được gả cho Phật. Người cha nói, Bạch Đức Thế Tôn, còn có một đứa con gái tới tuổi trưởng thành, sắc đẹp tuyệt vời. Và còn có nguyện, nếu có chàng trai nào xinh đẹp như con gái con, thì con sẽ gả con gái cho cậu không cần giàu nghèo. Đức Phật Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rất đáng được con gái hầu hạ nâng khăn sửa túi. Đức Phật liền hỏi người bà La Môn, con gái ông có thật sự xinh đẹp hoàn hảo không? Ông bà La Môn trả lời, dạ thật sự xinh đẹp hoàn hảo. Phật dạy, dưới con mắt ông thì xinh đẹp hoàn hảo nhưng dưới con mắt ta thì không xinh đẹp hoàn hảo. Cái đầu giống như cái sọ dừa, trên đầu có tóc giống như đuôi ngựa, hai mắt trong xanh nhưng nhâm đổ ghen. Chiếc mũi dập dừa khi cảm thì chảy nước, cái miệng môi hồng răng trắng, thì khạc ra đàm giải, thân hình cân đối xinh đẹp chỉ là máu thịt gân xương tanh hôi. Còn trong bụng tim gan tỳ phổi cũng nhơ nhớp. Nhất là bao tử chứa một thùng phân và thần chứa một bô nước tiểu. Những thứ này ra ngoài, chủ nhân của nó cũng thấy dơ tanh, huống là người khác. Ngày xưa khi ta ngồi dưới cội bồ đề, con gái của ma vương ma ra đến quyến rũ ta, mà những người đó thân hình như ngọc còn không làm ta đồng tâm – huống hồ là những con người thế gian đầy sự ô uế này phật nói ông đem con gái về đi ông bà la môn thưa nếu thế tôn không nhận con dân cho vua ưu điền có được không phật nói điều này tùy ông ông liền đưa con gái ông đến dân cho vua ưu điền vua ưu điền sau khi nhận được người đẹp đắm đuối yêu thương vua cất cung cho nàng ở, cung cấp nhiều cung nữ hầu hạ cô. Qua lời thuyết pháp của Đức Phật, nếu cô là người có trí tuệ thì cô đã có thể ngộ ra đạo lý thân người là bất tịnh nhờ nhớp không nên chấp mê vào cõi trần tục thế nhưng cô gái u mê lại tưởng phật mắng mình nên sau khi thành hoàng hậu đã ra sức báo thù phật một lần khác Đức Phật cũng từng giảng cho vua trời đế thích rằng so với người cõi trời thì những người ở cõi trần bốc mùi hôi xa cả vạn dặm. Từ hai câu chuyện trên chúng ta có thể thấy rằng thần Phật sẽ không tùy tiện làm thân mình vấy bẩn, càng không thể nhập vào xác người phàm tục, vì thân người rất ô uế dù là nam hay nữ cũng giống như việc con người không muốn nhập vào xác của động vật. Nếu như vậy thì ai sẽ dám nhập vào xác người phàm đây? Kỳ thực, đó chính là các sinh mệnh đến từ chiều không gian khác như vong linh, Atula hay những thứ đã tu luyện thành tinh như cáo, trồn, quỷ, rắn. Các sinh mệnh này so với con người thì chúng rất thấp, nhưng chúng lại rất dễ dàng thao túng tư tưởng con người vì chúng cũng mang theo các chấp trước vào danh vọng, chúng yêu thích được con người xưng tụng, tôn kính. Chính vì thế, khi điều khiển được một người nào đó và để người ta tin tưởng tín phụng, thì chúng sẽ tự xưng mình là bậc này thánh nọ, là vương mẫu nương nương, là ngọc hoàng thượng đế để lừa gạt người thường. Hơn nữa, các sinh mệnh này có cấu trúc thân thể không bị hạn chế như thân thể con người, nên chúng sở hữu cho mình một số quyền năng nhất định. Trong các truyền thuyết dân gian, người ta cũng ghi lại những câu chuyện về yêu xà trị bệnh, cáo trồn biết xem tướng đoán mệnh. Tiếp cận con người về lâu dài để có cơ hội chúng sẽ chiếm luôn thân thể người đó. Kỳ thực từ nghèo hèn cho đến giàu sang phú quý, trong đời người đều được thần linh định sẵn theo đức và nghiệp của mỗi người. Chỉ là con người cố chấp phủ nhận an bài của thần. Tùy theo nghiệp lực và đức mang theo mà người đó sẽ trở nên như thế nào trong kiếp sống hiện tại. Trong Phật gia có giảng về nghiệp lực luân báo. Khi một người làm điều gì xấu thì sẽ nhận lấy nghiệp. Ngược lại, khi làm một điều gì tốt người ta sẽ có đức. Có người thuận theo thiên ý tu dưỡng bản thân, hành thiện tích đức, có khi hóa dữ thành lành và thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh. Bằng như đi ngược lại với quy luật của vũ trụ, dùng các cách thức bất chính như bùa phép, sai khiến nhờ đỡ các linh thể bậc thấp để đạt được danh vọng, tiền bạc và địa vị nơi thế gian Vậy không sớm thì muộn, những người này sẽ phải rước lấy tai ương. Do vậy, hiện tượng nhập đồng không vô hại như nhiều người vẫn nghĩ. Trong tình huống thông thường, những loại sinh mệnh này có thể tạm thời mang đến vận may hoặc tài lộc phú quý gì đó cho con người. Nhưng thật ra, những thứ này đang dùng năng lực của chúng để dẫn dụ người ta vào chỗ cực kỳ nguy hiểm cho sinh mệnh khi âm quỷ Atula hay động vật thành tinh đi vào trong thân người nhập xác, thời gian lâu dần chúng sẽ hút hết linh khí của cơ thể người, khiến thân thể người đó dần dần héo úa. Một mặt các linh thể cấp cho chủ thân xác có được danh vọng, tiền bạc, một mặt khác chúng âm thầm lấy đi những thứ trân quý trên cơ thể con người. Trao đổi như vậy qua một thời gian dài – linh khí trên cơ thể người sẽ bị cạn sạch. Đến lúc này, bệnh tật, xui xẻo và các thứ nghiệp báo cũng sẽ lũ lượt kéo đến. Nhiều người vì dục vọng và lòng tham của mình mà bán rẻ đi linh hồn và thể xác, đến lúc nhận lãnh lại nghiệp báo, thân tàn ma dại, sự nghiệp công danh đều mất hết, thì quay lại trách móc thần Phật. Vậy ai mới là kẻ gây ra khổ nạn cho họ? nhìn lại sự biến tướng trong nghi thức cúng tế ngày nay. Từ ngàn xưa, trong các nghi thức tế lễ, mục đích ban đầu chỉ là cầu khẩn thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân chúng khỏe mạnh. Lâu dần, dục vọng thăng lên, có người bắt đầu cầu khấn nhiều thứ hơn, trong đó bao gồm cả sát sinh ghê rợn để tạ lễ cúng bái. Chẳng hạn vài năm trước, tại Yên Bái, người ta tiến hành treo cổ trâu để tế mẫu. Trong tiếng la hét cuồng nhiệt của đám đông, người ta treo cổ một sinh linh vô tội để cầu an, cầu phúc, xin mẫu phù hộ. Kỳ thực nhìn qua, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự biến dị và ghê rợn của một hủ tục tâm linh. Người ta vì thỏa mãn dục vọng và lòng tham mà mù quáng tin rằng thần linh cũng có những nhu cầu thấp kém như con người. Ngày nay, con người đã không còn coi tôn giáo, tín ngưỡng như điểm tựa tinh thần để tu hành, hướng thiện, giải thoát khỏi khổ đau cõi trần tục. Người ta cũng không nhắc đến tu đạo hay trọng đức, thứ họ truy cầu đều là tiền và danh vọng. Khi đứng trước thần linh, thứ họ cầu xin không phải là tín niệm, sự thanh tĩnh để vượt qua thử thách cám dỗ, cũng không phải cầu xin sự giải thoát và cứu độ của thần. Họ tin rằng bỏ càng nhiều tiền, làm lễ càng to, thì thần Phật sẽ phù hộ họ càng nhiều. Nếu quả thực người ta cầu xin như vậy mà đạt được mong ước, thì thứ thỏa mãn dục vọng cho họ có thể là thần Phật chân chính hay không? Nhân hư, đạo bất hư, tín ngưỡng tôn giáo chân chính đều dạy con người ta hướng thiện, đề cao đạo đức và tu dưỡng bản thân. Chỉ có con người ngày nay tự mình không vượt qua được cám dỗ của ma quỷ, mượn danh nghĩa thần Phật để làm điều sai trái, tự hủy hoại bản thân, đồng thời tạo ra tội nghiệp sâu dày. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh lần lượt kéo đến cũng không phải do trời xanh cố tình tạo ra, mà chính là từ tội nghiệp quá lớn của nhân loại tích tụ đời đời mà tạo thành đó vậy. Thần Phật luôn từ bi cứu độ thế nhân, dù cho xã hội nhân loại có trượt dốc xấu tệ đến đâu, thần cũng sẽ luôn lưu lại cho con người cơ hội quay về mà không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chỉ mong rằng con người hãy mau tỉnh ngộ, đoạn tuyệt với ma quỷ và rời xa những thứ biến dị thời mạt Pháp quay về với truyền thống và tín ngưỡng chân chính. Đây mới đúng là thứ bảo hiểm thật sự, có khả năng bảo vệ tất cả chúng ta khỏi dịch bệnh và thiên tai nhân họa đang diễn ra nơi thế gian ngày nay. An Nhiên xin chào quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video lần sau nhé.